một ờ, số lỗi khi anh chị ở ờ, cài website với mã nguồn mở WordPress và cái website này có kết nối với Google Search Console. Đầu tiên đó là hiện tượng lỗi như thế nào là khi anh chị kết nối với Google Search Console và Google Search sẽ gửi cho anh chị một số cái thông báo như sau. À, bây giờ đã, đã phát hiện sản phẩm ở trên website của anh chị này là có thể thiếu một số trường như là description này rồi là trường brand bị thiếu này hoặc một số trường khác đấy ví dụ tôi có chụp hình màn hình đây là trường à, email này trường ở à, trường review ở trường uh, giá cả bị thiếu anh chị nhé còn rất nhiều trường bị thiếu khác thì cái nguyên nhân này nó bắt nguồn từ đâu nguyên nhân thứ nhất đó là khi anh chị là người mới bắt đầu làm website và tự học ở trên YouTube hoặc là tự học ở đâu đó là chị tự tạo cho mình một cái website mà chị chưa hiểu một số cái cấu trúc là khi chị làm website đó. và sau khi chị kết nối với Google Search Console thì là gì là cái Google Search Console này nó thông báo cho chị là thiếu một số cấu trúc anh chị nhé và số 2 đó chính là khi chúng ta cài website là anh chị phải hiểu cho tôi một cái thông số đó chính là một cái cấu trúc dữ liệu Trima. Ở Trima là gì? À, thì chị có thể vào website của tôi là phạm thanh bình.com nhé và chị à, à, bấm vào phần kiến thức online này đó, hoặc là sort vào công cụ tìm kiếm đó là xử lý một số lỗi như là thiếu brand này rating này description vân vân sau đó chị bấm vào bài viết của tôi thì tôi có giải thích rất rõ đó là gì là cái schema là gì đó, cấu trúc dữ liệu schema là gì schema là một đoạn mã code hoặc là đoạn javascript là dùng là gì dùng để đánh dấu dữ liệu cấu trúc ở trên website của anh chị thì những đoạn mã này được gắn vào trên website với mục đích là giúp cho cái con nhận của Google chị nhé là nó tìm kiếm dễ dàng hơn đó là khi anh chị viết à, viết bài viết này hoặc là gì anh chị đăng một sản phẩm hoặc là tạo những danh mục ở trên website của mình nếu như website của chị mà không có cấu trúc dữ liệu schema thì con bọ của Google họ tìm kiếm đến bài viết của anh chị rất là khó khăn và đây là một nguyên nhân là giúp cho bài viết của anh chị là khó lên top của Google đấy thì chị phải hiểu cấu trúc dữ liệu schema à, tiếp theo là khi chị đăng sản phẩm đúng không là thiếu một số trường dữ liệu khác ví dụ là trường dữ liệu brand này trường dữ liệu về giá cả này trường dữ liệu về à, đánh giá 5 sao vân vân đó thì à, trong quá trình cài cái plugin WooCommerce đấy là chị phải thiết lập cho tôi là thiếu một số trường đó à, tuy nhiên cái giải pháp đó là gì giải pháp là thứ nhất là anh chị à, phải sử dụng cho tôi một công cụ là kiểm tra dữ liệu có cấu trúc để chị kiểm tra xem là cái bài viết của anh chị là bị thiếu trường nào đấy hoặc là cái sản phẩm của chị bị thiếu trường nào đấy thì bây giờ tôi sẽ demo cho chị xem nhé anh chị hãy lên Google chị search cho tôi một cái từ khóa đó là gì là công cụ kiểm tra dữ liệu cấu trúc đó khi chị search thì nó hiển thị ra cái website đầu tiên này và anh chị bấm vào đây là khi chúng ta bấm vào đây thì là đây là một cái à, cái trang web của Google để giúp chúng ta test cái dữ liệu là test do trúc data này test dữ liệu của anh chị và sau đó anh chị bấm vào phần là go to rich research test anh chị bấm vào đây và anh chị dán tôi cái đường link nhé đường link của bài viết hoặc đường link của sản phẩm đối với là cái tab url còn đối với tab mã nhé là anh chị là gì dán cái mã cóp ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị là hai bước hai cách luôn đầu tiên là chị dán url thì tôi sẽ vào một website ví dụ tôi có một website này chẳng hạn này và tôi chọn đến một cái sản phẩm đi một cái sản phẩm mà tôi à, mới tạo nhé mới tạo và sau đó tôi chọn cái bài viết này tôi bấm vào đây đúng không bài viết chi tiết sản phẩm này sau đó tôi copy đường link như chị nhé sao chép này và tôi chuyển vào đây đầu tiên là tôi sẽ dán cái mã URL anh chị ạ cho nó dễ luôn cho nó đơn giản hơn và chúng ta có hai cách kiểm tra URL kiểm tra cấu trúc của nó là kiểm tra ở trên điện thoại thông minh và kiểm tra ở trên máy tính để bàn thì tôi đang kiểm tra ở trên máy tính để bàn đúng không thì tôi đang sử dụng ở máy tính đĩa bàn tôi sẽ chọn đó là chọn trên máy tính đĩa bàn đó và bấm vào kiểm tra URL cái cách số 2 đó là gì chọn mã đúng không thì tôi đã quay trở lại cái bài viết chi tiết sản phẩm để copy cái mã anh chị bấm vào chuột phải này và bấm vào phần uh, xem nguồn trang hoặc là anh chị bấm vào gì là cồn chuồn U nhé chuồn U phím tắt trên mà bàn phím đấy sau đó anh chị là cồn chuồn A bấm vào sao chép và chuyển qua đây là chị dán cái mã vào chị nhé dán mã vào đấy có hai cách cho chị nhé thông thường là, gì là tôi để cái url là cho nó nhanh đơn giản đỡ phải mã cầu kỳ đấy cái việc gì đơn giản chúng ta làm trước và sau đó chị bấm vào phần là kiểm tra url cho tôi cái cấu trúc này của Google sẽ sẽ phân tích cho anh chị nhé anh chị đợi à, một chút xíu nữa thì nó sẽ phân tích là nó sẽ báo là à cái bài viết này hoặc là cái sản phẩm này nó bị lỗi gì để chúng ta biết anh chị nhé và sau khi là cái hệ thống chạy xong thì uh, là nó sẽ báo là à, cái trang này đủ điều kiện cho kết quả nhiều định dạng đúng không à, tuy nhiên là có hai cảnh báo đối với sản phẩm này là chị bấm vào sổ ra xem đó là cái trường brand bị thiếu chị nhá đấy thì ở trên Google nó không bắt buộc nhưng mà chúng ta cứ làm nhé cứ tạo anh chị ạ cứ tạo cứ tạo cái cái trường brand này để chúng ta gì là giúp cho Google nó tìm kiếm đến sản phẩm đến bài viết của anh chị nó nhanh hơn đó và một số cái lỗi khác là anh chị có thể là kiểm tra đó là gì là lỗi thiếu description này rồi một số trường khác này như tôi đã chia sẻ đó là gì à thiếu là là trường uh, review hoặc là thiếu một cái trường offers hoặc thiếu trường uh, trường giá đúng không hoặc là đối với những bài viết là chị thiếu một cái trường đó là gì ở Chima article đấy thì vân vân thì để xử lý cái vấn đề này là chị à, phải cài cho tôi một cái plugin có tên là Trima Pro anh chị nhé Trima Pro thì Trima Pro này nó có một số ưu điểm như sau tôi sẽ mở mở một cái sản phẩm ở trên website này đúng không tôi gọi nó schema đi rồi chúng ta bấm vào, vào cái bài viết là plugin schema pro đây anh chị xem nhé và chúng ta chưa quan tâm đến giá vội nhé là chúng ta kéo xuống phần mô tả đây thì là cái ưu điểm của Shima Pro này nó rất tuyệt vời như này là nó có thể tạo cho anh chị những Shima article kiểu bài viết anh chị nhé bài viết và Shima Book đối với kiểu là dành cho anh chị bán sách anh chị đăng những sản phẩm như là uh, sách ở trên uh, website của mình để chị bán và Shima cho các khóa học là Shima kiểu sự kiện vân vân nó có đủ tất cả nhé hoặc là Shima cho local business đấy cho cái Google Maps của anh chị địa điểm đấy và Shima review đánh giá cho các sản phẩm dịch vụ này hoặc là Shima person đó là thể hiện cái thông tin cá nhân của bạn ai là chủ bài viết này ai là chủ của sản phẩm này hoặc là chi Gmax product là à, thể hiện sản phẩm của anh chị đó vân vân thì ở trên đây nó thể hiện đầy đủ nhất anh chị nhé có tất cả 15 tính năng rất tuyệt vời đó anh chị à, nhìn trên màn hình đây à, ví dụ tôi gõ một cuốn sách anh chị xem nhé gõ một cuốn sách đây thì à, đối với những à, sản phẩm dạng sách anh chị nhé thì schema cho sách thì nó hiển thị à, tên tác giả này à, vân vân và tôi gõ một cuốn sách khác đắc à, đắc nhân tâm chẳng hạn này các nhân tâm anh chị xem nhé rồi anh chị kéo xuống này thể hiện đây là ngày tháng xuất bản này tên tác giả này là thể loại này vân vân người dịch là ai này quốc gia vân vân ngày phát hành đấy thì khi chị cài cái Shima Pro nó thể hiện cho chị như thế này hoặc là đối chị sợt một cái sản phẩm đây Shima Pro được thể hiện ở trên cái website này là thể hiện diện đánh giá là 5 sao 4 sao đây là xếp hạng này bao nhiêu phiếu bầu đấy thì chị cài cái Shima Pro vào thì những từ khóa mà khách hàng nó sập nó hiển thị như này anh chị nhé để chúng ta để tăng tỷ lệ khách hàng là nó bấm vào cái ờ, website của chị nó tốt hơn đó thì có rất nhiều kiểu Shima khác nữa à, thì chị cứ xem nhé xem cái bài chia sẻ của tôi ở trên website này để để chúng ta hiểu là cái Shima Pro nó có tác dụng như thế nào đấy là có tổng là có 15 cái Shima Đấy, anh chị sập từ khóa là Chuma Pro anh chị lên Google chị sập nhé thì xem giá nó là bao nhiêu Đấy, để chị biết đây anh chị vào website chính của nó đây là website Chuma Pro và anh chị bấm vào phần pricing xem giá của nó nhé hiện tại giá này mua trọn đời cho website của mình là 249 đô là giá của 5 triệu 685 nghìn 293 đồng đấy thì tôi đã mua sẵn rồi chị nhá tôi đã mua sẵn là cái phiên bản đó là gì là phiên bản dành cho đối tác của plugin này đó tôi đã mua trọn đời và không giới hạn website thì anh chị có thể dùng chung với tôi đó là anh chị lên website là tabi edu vn của tôi này sau đó anh chị search ờ, một từ khóa là Shima và bấm tìm kiếm thì sẽ thị ra là cái Shima Pro của tôi hiện tại bây giờ tôi đang khuyến mãi nhé tôi đang giảm giá là còn 497 ngàn 497 ngàn giá thực của nó đây anh chị xem này đó tôi đang giảm giá rất cao chị nhé thì chị có thể là sở hữu cái sản phẩm giá tốt ở trên website này và tôi hướng dẫn anh chị cài đặt và cấu hình cho anh chị cái này luôn và trong video này tôi đã ờ, chỉ cho anh chị một số lỗi thường gặp và một số nguyên nhân và cách giải pháp như thế nào và trong video sau tôi, hướng dẫn anh chị đó là là hướng dẫn anh chị là cài đặt và cấu hình cái Streamer Pro để anh chị không còn bị một số lỗi mà gì Google Search còn Console là gửi cho anh chị nữa và giúp cho gì à, giúp cho con bọ con nhện của Google nó tìm kiếm bài viết của anh chị nhanh hơn tìm kiếm sản phẩm của anh chị nhanh hơn giúp cho bài viết của anh chị lên top giúp cho sản phẩm của anh chị lên top và thương hiệu của anh chị lên top Google và anh chị thấy video này hay anh chị hãy đăng ký kênh của tôi kênh youtube của tôi là Phạm Thành Bình và hãy theo dõi những cái kênh khác của tôi đó là Facebook Phạm Thành Bình, uh, TikTok Phạm Thành Bình vân vân hoặc là Instagram. Chúc anh chị thành công. Xin chào và mời chị học bài tiếp theo của tôi.